Sao qua đây khap Trình Việt sure Ồ, vậy là sao? Là Dạ, trang phục này là trang phục của người Campuchia Sao oh. em lại mặc bộ trang phục này? Dạ, tại vì uh, mẹ chồng em là người uh, Việt gốc Campuchia Mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia Thì dạ, chắc chắn rồi. anh ấy cũng là người Campuchia gốc Việt Dạ, anh ấy là người Mỹ gốc Việt và Lai Campuchia Ba anh ấy là... Ba của Đó anh ấy là, là người Mỹ gốc Anh À, bạn có thể nói tiếng Việt được không? À, một chút Mời bạn giới thiệu về mình Tôi tên là Brian, 27 tuổi Tôi là làm uh, director trung tâm À, tiếng Anh Ở đâu? Quận Bình Tân Em tên là Hân, năm nay em 26 tuổi Em đang làm công ty và cũng là đang là giáo viên dạy tiếng Anh Công ty thì em làm tại thành phố Hồ Chí Minh Còn em dạy tiếng Anh thì ở Tiền Giang Tụi em yeah. Dạ. gặp nhau như thế nào? Em gặp uh, à, với em uh, qua app dating 3 năm trước Em đi Việt Nam tầm tầm ba con nói với uh, à, vợ em hai tuần sau hai tuần em gặp vợ em ở Bitexco lúc đấy thì là 9 giờ tối rồi khi mà em đến Bitexco đó thì em lên trên tầng trên như ảnh chụp cái cái bức hình á anh bảo là tôi đang ngồi đây nè xong rồi em đi lợi ngay cái bàn đấy tại vì em cũng đã lên Bitexco mấy lần thành ra là em nói ủa sao mình lợi mà mình thấy ảnh đâu trơn cái mình mới nhắn tin anh đi đâu rồi bây giờ anh có muốn gặp hay không nếu mà anh không muốn gặp thì em đi về lúc đó thì ảnh sợ quá ảnh đi vòng vòng cho đến khi mình hỏi cái câu, câu chuyện ra thì ảnh mới nói là tại vì lúc đó ảnh nặng 200 kg thành ra là ảnh ngại là mình đến mình lại bỏ về ờ. Ừ. nhưng cuối cùng thì hai đứa em có gặp nhau ảnh lại mang rất là nhiều bạn bè đến tại vì ảnh sợ à. vậy đó hả em có suy nghĩ như thế nào khi mà vợ em nhận lời gặp mặt em so excited đẹp quá uh, <laughs> đẹp quá uh, beauty and the beast uh, beauty and the beast à. <laughs> sau đó cũng có những cái uh, cuộc trò chuyện tiếp theo rồi cũng gặp bạn bè ảnh rồi cũng dẫn bạn bè ảnh đi vòng vòng chơi tại Sài Gòn thì à, tuần cuối cùng mà ảnh gặp em thì cũng là lúc ảnh phải quay về Mỹ rồi ảnh có tỏ tình với em không? Ảnh có nhắn tin là em có muốn làm bạn gái anh không? Mà lúc đó là ảnh trên máy bay rồi à. Thì lúc đó mình mới nói là em đồng ý với một điều kiện Một tháng anh phải viết thư tay cho em hai lần wow. Và lúc đó ảnh trả lời với em là một tuần ảnh viết hai lần cũng được wow. oh. um, Đào thải <laughs> Write too much Viết à, nhiều à, quá đau tay Đau tay hả? Đau tay quá hả? À. Bao lâu thì ảnh qua ảnh thăm em một lần? Ảnh về Mỹ được 2 tuần, ảnh lại quyết định quay trở lại và cứ thế thì hai tháng ảnh qua một lần trong khoảng thời gian đó ba mẹ của ảnh không chấp nhận cho ảnh quen em vì lúc đó họ đang sắp xếp cho ảnh gặp một cô gái khác cũng ở Việt Nam luôn nhưng mà ảnh không đồng ý thì lúc đó ảnh về ảnh thuyết phục mẹ và ảnh nói chuyện với gia đình mẹ ơi làm ơn à vậy đó và lúc đó ảnh cũng âm thầm ảnh tập thể dục từ 200 kg mà ảnh xuống còn 100 kg. Oh. Thế còn gia đình em thì sao? Em có nói với mẹ em là em đang quen cái anh này mà ảnh cũng ờ, không được ờ, nhỏ con cho lắm. Mẹ em thì không có không có suy nghĩ về ngoại hình. Mẹ em cũng nói là nghe nói là tay cũng hơi ghê ghê, sợ là bị lừa đảo em có nói là do mẹ của ảnh là người việt nam gốc campuchia thì hai bên người lớn có nói chuyện xin phép theo truyền thống việt nam sau đó thì ảnh về quê đó mọi người ngạc nhiên tại sao con bảo là 200 kg mà bây giờ đâu có thấy 200 kg gì đâu nó ốm nhơ mà có nghĩa là lúc đó ảnh chỉ có 80 kg thôi còn hiện tại bây giờ là trăm rưỡi dạ, happy yeah dạ, happy <laughs> gia đình của hân uh, là tuyệt vời mẹ của hân nhiều là second mother. Mẹ của Hân á coi như là người mẹ thứ hai luôn. Yeah, yeah. À, mẹ cô Hân uh, nào thích khó uh, giống nhau uh, mẹ. Giống uh, mẹ của anh. Yeah. Brian học tiếng Việt được mấy năm rồi? 6 tháng. 6 tháng như vậy là good á. yeah, ừ. cảm ơn. Các em quen nhau bao lâu thì mới quyết định đi tới à, kết hôn Tụi em quen nhau khoảng 8 tháng và sau khi em qua Mỹ thăm gia đình thì hai bên đã xúc tiến cho tụi em đăng ký kết hôn Em kết hôn được mấy năm rồi? Được uh, gần 2 năm rồi chị Mà lúc mà mình chụp hình cưới mình có nói với anh này là uh, ở Việt Nam á, là truyền thống là người ta hay đi chụp ngoại cảnh hay là chụp một bộ album cưới để làm kỷ niệm ừ. Nhưng mà anh không đồng ý think I à, look uh, à, mập Đó là em đã đã đã xuống 100 kg chưa? Vẫn còn ngại Anh nói thôi đứng ra đó chụp chụp chi nóng muốn chết mình chụp tắm thôi để trước cổng vậy thôi được rồi ta biết mặt mình thôi <laughs> sau khi đám cưới về cưới một cô vợ việt nam đó thì là cái cuộc sống của brian á có gì khác biệt có gì thú vị hay không sau khi uh, we get married uh, hai chồng vào đi uh, ờ, du lịch Taipei, Thailand, Cambodia. Đi du lịch đó, đi du lịch. Yeah. Dạ. Vậy là cái yeah. Dạ. honeymoon là ở đâu? Honeymoon là Ờ, Taiwan Vui không? Dạ vui uh, Làm quá Đêm tân hôn có vui không? Dạ, dạ. <laughs> Về đẹp quá, so smart, à. uh, motivating, tình yêu, an, uh, không sao mắt. Rồi, hai năm ở với nhau Vậy thì uh, có vợ mộng gì không? Anh Brian có thật xấu gì không? Thì khi mà cưới nhau về rồi thì ở chung thì mình mới thấy ra là trời ơi cái anh này anh làm biến muốn chết hiểu không ra hiểu <laughs> mình đi làm mệt mình đi từ sáng cho tới chiều xong rồi mình lại đi tỉnh rồi mình quay trở lên bước vào nhà mở căn phòng ra nhìn muốn xỉu quần áo lung tung không hề ngăn nắp một chút xíu nào mình chỉ có đứng la làng thôi ảnh tưởng mình gặp cơn ác mộng hay là cái gì anh chàng ủa sao sao em la lên vậy trời anh làm cái gì mà nhà cửa như có ăn trộm ăn cướp vào vậy anh quăng đồ hả thay đồ quăng đồ lung tung dạ hả? đúng rồi chị mặc xong rồi để xuống đó luôn bây giờ thì ngăn nắp hơn rồi nó dạ, còn gì nữa ảnh <laughs> thích à, uống bia thích bạn bè nhiều khi mình à, nói là trời ơi thôi anh bớt lại đi mình phải học để dành giống như là châu á mình người châu à, á mình là à, rất tiết là kiệm tiết kiệm ừ, đó ừ. với lại sức khỏe của mình tốt hơn ngày nào em cũng nói anh ơi anh đừng có uống bia nữa tiết kiệm anh bớt gặp bạn bè lại tập trung làm việc nhiều hơn với anh uống khoảng bao nhiêu lon tám lon tám lon à. nghe 100 lon hết hồn <laughs> rồi anh còn tật xấu gì nữa dạ thì lâu lâu anh hay uh, nóng giận vô cớ cũng như là cái gì anh không làm được á thì anh hay nóng nóng như thế nào anh thể hiện sao giống như là mình đang đi trên đường cái người nào đó đó đang chạy cái sấn đầu xe ảnh à. la làng vậy đó ta muốn giục chiếc xe luôn vậy đó đi ô tô hay là đi xe máy dạ xe máy á tức là không kiềm chế được đúng không dạ đúng là anh không kiềm chế được như là cảm xúc người ta dễ bộc lộ ra gặp bạn bè ảnh tiêu xài nhiều nhưng mà dạ. ảnh có xài cho bản thân ảnh nhiều không ảnh uh, ít xài cho bản thân ảnh nhưng mà ảnh thích xài bất cứ thứ gì ảnh muốn giống như ra đường thấy người ta bán một cái món gì đó không cần biết bao nhiêu thấy người ta khó khăn là ảnh mua đồng cảm và chia sẻ dạ đúng rồi nhưng mà đôi khi anh đồng cảm chia sẻ nhiều quá người ta lợi dụng anh em có thấy ảnh khác với đàn ông việt nam nhiều không vì ảnh là nửa dòng máu châu á rồi đó ảnh có nhiều cái thì ảnh cũng khác và có nhiều cái anh cũng giống kiểu như là lai lai vậy đó nhưng mà cái nào không hiểu thì mình cắt nghĩa mình giải thích rồi giờ à, tới anh em muốn uh, đổi tiền uh, đó mi cho uh, Việt Nam đồng hồi uh, vợ em em ơi đổi tin với anh đổi tin anh không gì <laughs> small chia ừ. sẻ said ngàn hàng hơn tỷ giá muốn đưa nhiều đưa rồi xong rồi bảo với ảnh là vợ lúc nào cũng đúng và uh, vợ em hồi còn uống bia mà ngay Còn à, lãng biên Làm biếng Không làm, làm biếng yeah. À. Cào nhào ảnh hoài á Tối ngày cào nhào ảnh là đừng làm biếng à. Đừng uống bia Nói nhiều á cằn nhằn Nhưng à, vợ em Nồi Ăn Không uống bia Không có tin ừ. Nhưng Vợ em mùa shopping à à rất là thích shopping đúng không ừ. còn gì nữa không nó no. Ừ. finish yeah uh ừ. -huh. em muốn vợ em thay đổi cái gì anh muốn uh, đi chơi với bang một chút à <laughs> uống bia uh, ờ, cuối tuần à. nhưng uh, vợ em đi làm cuối toàn don't go out stay home save money ờ, <laughs> em không được đi đâu yeah. Dạ. hết ở nhà, ở nhà giữ, giữ tiền, tiền đúng yeah, dạ, không yeah. Dạ. nghĩa là muốn muốn được yeah. đi chút xíu dạ yeah, dạ còn hơn không muốn ờ, Brian thay đổi gì không? Em muốn ờ, Brian đi tập gym nhiều nhiều vô để giữ gìn sức khỏe Em mong muốn ảnh ờ, đạt được số ký là bao nhiêu? Em mong muốn anh đạt số ký là 90 ký Not possible <laughs> Không thể xảy ra 110 <laughs> ký Được không? 110 ký trước yeah. đi dạ. dạ được ừ. Không biết nói gì hơn là chỉ biết là chúc tụi em hạnh phúc và em sẽ đạt được cái điều mà em mong muốn dạ, xin chào cảm ơn rồi. À, em tên là Nguyễn Thanh Tuân, năm nay 22 tuổi ừ. Nghề nghiệp của em là tài xế Dạ, em tên là Nguyễn Kim Phụng, năm nay em 22 tuổi Em là nhân viên kinh doanh của một công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Wow, một người làm công ty cổ phần truyền thông một người làm tài xế vậy thì sao quen được ta xưa là làm công ty cũ với nhau lúc hai bạn làm chung công ty cũ là lúc đó bao nhiêu tuổi dạ lúc đó 18 tuổi mấy 18 tám tuổi mấy rồi đã đi làm rồi đó hả dạ Ôi. rồi đâu giờ kể cho anh nghe cái câu chuyện hai người gặp nhau làm sao dạ em vô công ty mà em làm ở tổ khác ảnh làm ở tổ khác mà em cũng không biết tên đến đâu ai cũng kêu mập không à em cũng kêu mập không với lại ờ, dễ thương à tại sao không kêu là Doraemon chẳng hạn <laughs> rồi à, cứ kêu là mập mà dạng cũng ờ, vui vẻ lắm anh đi đâu người ta cũng nói chuyện đi đâu cũng cười mà hình như gặp gái là nói chuyện nhiều hơn <laughs> rồi sao rồi xong rồi cái bữa đó là tất niên là nhóm em tổ chức đi ăn riêng xong rồi cái bên nhóm em á ai ăn cũng phải góp tiền hết á còn ảnh ăn ảnh đi sao rồi để vậy còn không gấp tiền nữa mà ăn nhiều nữa chứ trời ơi à. cái xong rồi cái ăn uống xong rồi cái là còn trẻ mà đi coi phim ừ. cái em coi được khúc đầu cái khúc giữa em ngủ Ừ. em ngủ xong rồi cái em dựa vô da anh ta ngủ luôn ừ. rồi xong khúc cuối em về em coi bộ là ngồi kế bên ảnh nó tự nhiên cái sức lan tỏa nó nó nó, nó ấm áp quá rồi em ngủ luôn hay sao em thấy cũng êm êm đó à, ngủ được hay quá vậy luôn đúng rồi bờ vai này bờ vai vững chắc quá mà ừ. rồi cái đầu cổ dựa vô vai mình nó thấy sao cũng phái phái chứ à, phái phái chứ thì, thì phái phái lúc mà cổ dựa vô thấy đã đã không cũng ấm ấm áp ừ. rồi à, để nguyên vậy luôn để nguyên luôn mà với em thì em thấy cái ghế sofa dạ, dạ này ngon không mỏi em không? là em ngủ em thấy êm quá là em làm một giấc luôn rồi coi phim mà làm một giấc luôn có thấy ghét không ờ, rồi, rồi sao sau đó thì về có nghĩ về ảnh không dạ lúc mà về á cái mọi người trong công ty á chọc em hoài luôn xong rồi cái em cũng nói ờ tôi quen á rồi xong rồi cái ảnh cứ nói là cái à, ảnh đi lên cái thôi à, đúng không vợ cái anh đi xuống cái đúng không em cái em cũng thấy ờ, vậy mà mình nói cái anh quê thì tội nghiệp với lại nhìn cũng dễ thương em cũng ờ đúng rồi chồng xong rồi à, mấy người mọi người chọc chọc chọc chọc xong rồi cái một thời gian sau á thấy cũng dễ thương cái ừ. à, ngỏ lời quen á nhưng mà bây giờ này nếu như cho em nhận xét về cái anh chồng của mình á thì à, em sẽ nhận xét như thế nào về anh? chồng em là đẹp trai Vậy <laughs> sao nữa À dễ thương Vậy sao nữa nói chung là ok lắm nâu ừ. quá luôn hỏi hỏi hỏi nhỏ nhỏ xíu <laughs> dạ lấy chồng mập về ôm sướng không <laughs> dạ em thấy lợi lắm chị lúc mà đi trời mưa á, cái ờ, em ngồi em núp gì nè là không ướt ờ, ờ em núp sau lưng á che dạ. chắn hết trơn rồi em ừ. ngồi em ngồi ở sau lưng là không ướt là cái lợi thế mà khi mà lấy chồng mập ừ. còn gì nữa không còn uh, lúc mà mấy người kia cứ chọc ảnh là uh, mập mập vậy á cái uh, hỏi em cái uh, nói lại câu gì nè cục mỡ với lại cục xương hết cục nào ừ. đó đương nhiên hết cục mỡ rồi lựa chọn lựa chọn sáng suốt của em <laughs> ủa rồi về bao lâu thì mấy đứa mới chính thức yêu nhau hai tháng sau là quen nhau luôn à, yêu nhau rồi lâu, lâu không cưới? cưới dạ cũng được bảy uh, tám tháng cưới à dạ. ủa tụi em cưới bao lâu rồi hai năm bảy tháng hả tức là dạ, mươi tuổi là đã đám cưới 19 Đâu, tuổi mấy rồi ờ, mười chín dạ, tuổi mấy em cưới hả dạ. ủa mà sao cưới gấp vậy gia đình hai bên hối thúc mà dạ, bác sĩ hối <laughs> bác sĩ hối bác sĩ hối hả bác sĩ hối hả dạ <laughs> công nhận là tiếng nhanh đánh mạnh ghê luôn á nha ủa dạ. nếu vậy là con em năm nay nếu anh đoán là khoảng chừng một tuổi không Dạ, dạ có đó một tuổi ờ, mười bốn tháng rồi à 14 tháng rồi hả dạ. trai gái vậy dạ, dạ gái chúc mừng hai bạn dạ nhưng mà lúc em biết là em em có bầu á em vui em buồn em sợ em sợ hai vợ chồng đều sợ hết á nhưng mà mẹ chồng với ba chồng thì vui <laughs> vậy hả dạ. dạ nhưng mà ba em thì cũng khó lắm nên em cũng chỉ dám nói với mẹ em thôi mà lúc mà quen nhau cũng khoảng được 5 tháng rồi đó là tụi em cũng xác định rồi đó là ba mẹ chồng em á là cũng có xuống nói chuyện với nhà em rồi ừ. cái là khi mà ờ, có bầu vậy á cái là à, em nói là mẹ ơi giờ con sợ ba con biết lắm mẹ đừng nói với ba con cái là ba mẹ chồng em à, xuống rồi nói chuyện à, bàn mưu tính kế với mẹ em rồi bà xuống <laughs> xuống là không có nói với ba em cái vụ đó chỉ xuống rồi nói là họp ngày gì cái đó thì cho cưới ừ. luôn mà đến bây giờ ba em cũng không biết luôn nhưng mà phát ra cái là ba biết liền á <laughs> dạ <laughs> rồi cưới nhau về ở chung nhà với nhau 2 năm rồi đúng không dạ vậy thì có vỡ mộng gì về nhau không sao có phát hiện ra anh mập này anh có tính xấu gì không thì à, anh mập mập là anh biết rồi ngủ là ngáy là chuyện bình thường rồi đó em nó đâu phải tính xấu đâu rồi Đúng. À, mê bấm điện thoại lắm nói chung là tiếp cận công nghệ thông tin là hơi bị dữ luôn ừ. giờ em có bấm điện thoại không tôi dạ có <laughs> hai chồng cùng bấm điện thoại rồi ai canh con là hồi lúc đó là vậy nhưng mà giờ em ra luật rồi 6 giờ tối trở đi là không ai được bấm điện thoại hết đó. ừ Dạ, dành thời gian cho con nhưng mà con của em cũng tuần ở dưới đây còn tuần ở trên nội rồi hai chồng là coi như là có hay đi chơi không tuổi này là tuổi ăn ăn chơi mà đúng dạ, không có <laughs> hai chồng cũng hay đi chơi lắm dạ ờ. tuần 7 ngày đi chơi 6 ngày không dạ cỡ đó cỡ đó trời ơi tuổi này đang là tuổi đi ừ. chơi mà mà thường đi mà... chơi là đi ở đâu những con đi siêu thị rồi ờ, cho đi chơi mấy chỗ khu vui chơi rồi. không cái chuyện mà cho con đi là chuyện bình thường <coughs> dạ. hai vợ chồng kìa có dạ. có lén con đi chơi hoặc là gửi con trong bà ngoại để đi chơi không dạ mỗi lần lên kế hoạch đi đà lạt hay vũng tàu vậy á là ừ. À. gọi hỏi bà nội ơi bà nội có nhớ bơi chưa cái là vậy là mẹ em tự hiểu <laughs> mẹ em nói là à, đi chơi đúng không ờ đem ờ, bơi về đây ông bà nội coi cho dạ. <laughs> rồi thế tuần đó vợ dạ. em dạ. có tính xấu gì không đi làm về trễ không về nấu cơm cho em ăn mà đi ăn quán xong rồi mới về tức là tham vui đó phải không dạ. đó ăn, ăn với mấy đứa đi, bạn á đi ăn à. vui quá là đi với bạn đúng không dạ có khi nào vì chuyện đó mà gây lộn không dạ cũng có chứ ừ, dạ không gây lộn dữ không? Cũng vừa vừa thôi Vừa vừa à, à. Chưa có chuyện nặng <laughs> Rồi, cái gì nữa? thì Đi làm về bấm điện thoại không à Ít lo cho con rồi em lo không Em chăm con là em chăm sao? Cho nó ăn, cho tắm cho nó Rồi à, ru ngủ nữa mà hai đứa trong cuộc sống có lúc nào mà giận hờn nhau rồi cãi lộn tới cái mức mà đứa này đòi bỏ đứa kia không dạ có đại bữa đó là kim à, lên công ty rước em về ừ cái lên chảnh đứng à, đợi mà nó đi ăn với bạn nào không biết đứng đó em đợi riết mà trời mưa nữa đứng kệ gần tiếng rưỡi đồng hồ á không hay xuống cái em gọi mà không mất máy nữa sợ sợ đi sợ đi ăn rồi, rồi không dám mất máy à. Ừ. họ nhắn tin cái nói em đi ăn với bạn rồi làm uổng công đứng tiếng rưỡi đồng hồ đó ờ. đó, cái em chạy về cái ờ, nóng quá nhắn tin giờ không về là là ly dị luôn mới đi về ừ về dạ, xong rồi cái à, con bé nó kêu mẹ ơi mẹ ơi cái ổng nó ảnh nói gì nè thôi lại đây với ba nè con mẹ mày lo ăn nó chơi không mà có hương mày đâu mày lại nó làm gì <laughs> thôi rồi vậy rồi, rồi đó hai cha con ngồi ờ, nói nói với nhau gì con hương ba không con rồi xong rồi này nọ mỗi lần mà gây lộn là mẹ em toàn binh ảnh không à, toàn là nói nói em là thôi nghỉ làm luôn đi à vậy đó dạ. hả rồi anh Nhưng hỏi mà... nè dạ. chồng em có ren không ghen lắm lúc mới quen nó nói cũng nói mà nói anh thì anh ghen lắm thường ừ, có khi nào mà chồng em uh, ghen với cái cách mà ăn mặc của em nè hay là cái cách trang điểm chạy trước của em nói chung là làm cái cái ngoại hình của em đó đúng là rất là sôi luôn á anh trời ơi có luôn hả <laughs> đi làm mà mặc váy ngắn cũng không được phải mặc váy là đến đầu gối nha mặc váy mà trên đầu gối là cũng nhăn nhăn nhăn nhăn cái là giận nói là cái gì anh nói em gì anh nói em à, lời nói không có trọng lượng à, anh không thích mà em cứ làm hoài vậy mà em càng nói thì em càng làm vậy hả sao em không không không cho mặc váy ngắn thế là đó không thích con gái mặc váy ngắn quá váy mai mốt mặc đồ bộ đi làm đi em ờ à, đồ bộ ờ váy, nghe nè dạ. mặc đồ bộ đi làm kìa ờ chịu không kìa không nhưng mà là em em không không thích là vì em thấy không đẹp hay là tại vì em sợ ai nhìn quá <laughs> là giờ nhìn mà thấy nó sao sao á ừ. có thật không hay là em lo lắng em sợ cô này quá đẹp trong mắt mọi người phải tại vì công việc cứ đi ngoài đường nhiều á mặc váy ngắn quá thì trời nó đen thiệt không dạ, thiệt thiệt không nó đen <laughs> lo làn da hay là, là lo người khác nhìn cặp chân của vợ mình lo làn da lo làn da lo làn da có sợ mất vợ không dạ cũng có chứ chung là nói hai đi, chồng nói đi cho vợ em hiểu thực ra là tất cả những cái đó là vì em không muốn mất vợ em rồi á mặt đầm ngắn á, thì ờ, sợ đen nó đen là nó bên bên bên ngoài vậy thôi nhưng bên trong á là ừ. sợ à, sợ mấy ông công ty ừ. rồi rồi hay đi ăn chung với người ta nữa sợ vậy đó mà à, nha em nói là sáng tôi đi làm trưa cái công ty em cho nghỉ tiếng rưỡi á là chở đồ ở đâu như cái là chạy thì là nhanh về rồi xong đậu trước công ty hai chồng đi ăn ờ. xong rồi cái ăn xong rồi chở về công ty xong rồi chiều rước về cưng không cưng giỏi hết sức luôn á nghe nè em mong bà xã mình thay đổi điều gì đi làm về sớm vậy thôi hả dạ nó mong vợ nấu ăn cho chồng ăn không dạ giờ cũng mong muốn là chiều về vợ nấu cơm cho chồng ăn thôi nói câu đó nhìn vợ mình đi <laughs> chồng em á thì đi là à, đi chạy xe mà còn một tiếng nữa về mới chạy về tới nhà mà em phải nấu cơm cho anh đói lắm rồi á ừ. tiếng nữa là mới về tới nhà mà nó gọi điện thoại nói rồi ừ. còn mỗi lần giận á thì anh biết cái tướng như vậy rồi nha cái cửa thì có nhiêu đâu mà cứ đứng ngay cửa vậy á <laughs> đứng ngay cửa kia là hung anh miếng đi hung anh miếng đi <laughs> cứ đứng ngay cửa không cho ai đi ra rồi xong rồi như chồng ta thì um, mỗi lần mà giận hay cái loại thì vũ phu ngồi chồng em vũ nữ sao sao là múa bụng này nọ nhảy múa chắc tôi bắt đứng lên cho múa bụng cho tôi coi đó à. <laughs> rồi bây giờ em mong muốn tuân thay đổi điều gì dạ em muốn là anh á bớt bấm điện thoại lại lý ừ. là đừng nhậu em không thích ai nhậu hết rồi còn gì nữa em chỉ mong chồng em vậy thôi chứ nói chung chồng em number anh rồi <laughs> chồng em em năm one anh năm number anh. thôi giờ nè bao lâu rồi vợ em chưa nấu ăn cho em ăn cũng ờ, tháng nay rồi nhưng mà em biết là từ lúc trước giờ em nấu rồi nấu riết lên trăm hai chục ký rồi đó không bây giờ vậy nè em em ờ, chồng em mong muốn em về sớm nấu ăn thì bây giờ em thử em lên một cái thực đơn á mà làm sao để mà nó vừa đảm bảo được sức khỏe nhưng mà nó cũng sẽ ờ, không có bị lên ký ví dụ đó. vậy đó tức là giống như mình có hai điều kiện nè nếu mà anh muốn em nấu ăn cho anh thì em sẽ nấu nhưng mà anh phải ăn những cái món Đó. mà em nấu dạ. đúng không ừ. thì ngược lại thì vợ sẽ đi nghiên cứu cái cái cái thực đơn mà dành cho những người để mà giảm cân bây giờ quá nó, dễ dạ. cho nó có sức khỏe đó bây giờ đó hai vợ chồng hứa nhau vụ đó đi anh nói đi anh nào <laughs> cả hai đứng lên đi đó con ghét không nhìn giống số 10 không thì à, à, anh phải ăn rau gì không chịu ăn rau hết à mà ăn rau phải là xào mới ăn luộc không ăn giờ em à, làm cho ăn rau luộc 10 món luôn <laughs> chịu không không có nhiều loại rau luộc ngon lắm á ừ, dạ yeah. thì bây giờ ở đây em cũng uh, mong muốn là vợ uh, đi làm về về sớm lo cho con cho cái thôi nhìn uh, vợ dạ. đi cũng nhìn tôi hoài <laughs> à, à, nấu ăn nấu ăn cho anh ăn dạ Em cũng mong là anh giảm cân nên em sẽ nghiên cứu những cái thực đơn tốt cho anh hơn Nên à, mong anh cố gắng giảm cân nha Trời ơi, gặp tôi, tôi trời hung luôn tôi tôi hung liền luôn á Hung liền, tay hung liền Cạp một cái liền Ờ Rồi Yeah. Ok, rồi chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ như thế này Nắm tay nhau đi hết đến cuối đoạn đường nha yeah. Dạ xin chào hai MC của chương trình Em tên là Trịnh Thanh Long năm nay 29 tuổi à. Hiện tại là nhân viên ờ, kỹ thuật bảo hành ờ, máy tập gym thể thao rồi Thế còn em? em tên là Trần Thị Mộng Tuyền, năm nay em 28 tuổi Thì em là huấn luyện viên aerobic À, huấn luyện viên aerobic ừ. Em thấy cái dáng anh aerobic được không em? Dạ được, chắc là hết bụng được á anh Thôi thôi. vậy hả? Được đó nghe 10 năm đó bên này là bảo hành máy tập thể dục ừ. Ừ, đây là aerobic ừ. chắc chắn các bạn phải quen nhau ở trong một cái phòng tập gì đó đúng không tụi em là quen nhau trước đó mấy năm rồi rồi à. đó trật nữa thấy chưa cứ mỗi lần mà ông thường ông đoán trật cái tôi đã sao đâu <laughs> dạ, dạ ờ quen nhau sao đâu kể nghe chơi chuyện cũng ngắn gọn lắm thì cứ mỗi lần mà tới cuối tuần á là công ty em tổ chức cái chương trình hát ờ, karaoke để phát cho toàn thể công ty nghe nữa à. thì em là người chuyên cứ tuần nào cũng đi hết á ừ. dạ thì um, có một nhóm nói là con bé này cũng hát hay lắm ừ. có gì anh ờ, dắt lên ờ, hát chung đi nọ thì uh, mình cũng đâu biết ai đâu thì hồi ra mới là bé này lên ừ. rồi hai đứa ừ. lên sao khi em lên em chỉ cố tình chụp ảnh thôi chứ thật sự em không muốn hát hồi á à là em đã kết ảnh trước rồi đúng không đúng rồi tại vì nghe nói là ảnh hát hay thứ hai là tóc tai của ảnh lúc nào cũng à, một bên thì chấn cao lên một bên thì tóc dài thòn lúc nào cũng vuốt keo ha ảnh rất là gọn gàng thì nghe ảnh hát hay nữa thành ra em muốn theo ảnh vô sẵn xin số điện thoại của ảnh luôn đến đó là chỉ có mục đích là đến để mà gặp ảnh thôi lấy số điện thoại dạ đúng rồi lấy số điện thoại mục đích chính của em ờ à. còn anh này có biết cái mục đích của vợ không em thì chỉ nghĩ là có bạn mới lên hát chung với mình cho vui thôi chứ mình cũng không biết để ý gì mấy rồi em em có thả kính không dạ có anh em nói ảnh là cho em mượn máy để em gọi về nhà cho em à. thật sự là em lấy máy anh em đá số qua thôi à. rồi em mới ngồi xíu anh hát xong em đi ra lúc em ra thì em giả bộ em chuột chân có ảnh có phản ứng là anh có ra anh đỏ em không <laughs> thì giờ em chuột chân cái ảnh ba em ra đỏ liền như là Ủa, có quay một vòng không không không có thẳng bạn tới nào anh ơi <laughs> rồi bao lâu thì hai bạn mới quen nhau em nhớ chính xác là là 29 tháng 9 năm 2012 là hai tụi em gặp nhau là yêu nhau luôn á là ngày trung thu à. luôn á là lúc đó là em có bồ chưa chị hỏi đúng rồi <laughs> lúc đó có có bồ dạ. mà coi như là vẫn uh, uh, dạ. Ờ, tiếp nhận là luôn bắt tiếp... cá hai tay dạ đúng rồi <laughs> bao lâu thì em mới biết được là ổng ngoài mình ra ông còn một người nữa chắc là khoảng 6 tháng đó anh là em biết em mới lên kế hoạch chút ảnh rượu sai thành không biết uống rượu được anh uống chừng một lọ chai là ảnh là ảnh quắt rồi ừ. bữa đó rượu anh đi ăn trên gà nướng ở ngay ờ, là đường anh uống rượu mà rượu gạo nữa em với anh uống nửa xị rồi em mới hỏi cái chuyện con bé đó là sao sao đó mà ngờ đâu anh không có sai mà anh còn đe... <laughs> còn đè không tới tóc em nữa cái bữa đó là thất bại chàng chề luôn rồi cái lần hai có bắt được con cá kia không em cho anh thời gian á ý là em không có nói nhưng em chỉ nói là anh cố gắng giải quyết câu chuyện của anh đi anh có nói là em đó là em gái thôi chứ không phải là người yêu em cũng tin là chuyện đó nhưng mà em vẫn nghi ngờ con gái nhạy cảm lắm thì một năm sau thì ờ, cái hôm đó là em thấy là bé đó nhắn tin cho ảnh nhiều quá mỗi lần đi chơi là ảnh cứ đi ra xa cơ mà bỏ đi nửa tiếng hồ có quay lại ảnh nói nghe điện thoại bạn điện thoại bạn nó chỉ tới nửa tiếng hồ rồi rồi em giải quyết làm sao để mày dứt điểm luôn thì thì cuối cùng là mọi chuyện thì nó cũng đâu vào đấy nó cũng dứt điểm luôn thì uh, thì lúc đó là bé ờ, cũng từ bớt liên hệ với em lại từ lúc đó là hai chồng là cứ ờ, quen tới lúc cưới Ừ. rồi cưới nhau xong về rồi em còn bé nào nữa không còn anh nhưng mà lẻ tẻ lắm Đúng anh lẻ anh lẻ tùm lum hết rồi à. không chính thức nói chung là anh thả thính không có kiểm soát luôn ừ, thả thính không biết là đang thả thính nữa tức là sao là em cứ thấy phụ nữ là thả thính là hay sao đúng rồi chị không còn biết người đó là như thế nào chỉ cần biết là thấy phụ nữ là thả thính thả thính thì sao thôi nói chị nghe rồi anh giới thiệu đi anh cái này là bản năng của anh á thả thính được nên tôi thả ờ, nhưng mà thả sao chứ ví dụ như mình phải thì... đối tượng nó phải đúng điện với mình mới thả thính được chứ mấy lần tôi cũng thả thính thử nó rớt thính hoài <laughs> thì à, nhắn tin chat chít đồ này nọ đó đôi lúc thì em giấu vợ em tại em ham vui cái nhưng mà sau này công nghệ nó nó hiện đại quá nó cao quá cũng không qua được um, bả còn tài cao hơn mình nữa trời ơi chung tài khoản hai lao là cái gì cũng quá chứ dạ. vậy là cái năm đầu là năm thả thính đó phải không đúng rồi chị rồi bắt đầu tu từ lúc giữa năm hay cuối năm hay là đầu năm thứ hai cũng thả chị nhưng có điều là không có nhiều lúc trước ý là thả một cách nhẹ nhàng thôi chứ không phải là thả mà lâu ngày chứ thả một hai giờ ừ. thôi <laughs> ví dụ như gặp cái bé đó đi ngang qua đường anh có phải thả một cái mặc dù không biết cặp nữa hay không vì gẹo gẹo chơi cho sướng miệng hoặc là khen bé là hot girl hoặc ba là chụp hình với bé đó xin facebook này nọ ý là ảnh hay vậy lắm ừ. ồ vậy đó mà, mà đi với em cũng như vậy luôn đúng rồi chị đi với em hai đứa ngồi chung một cái con thuyền đi đi chơi á à. cái thuyền kia bạn bé kia cũng đi ngang qua em mà trong khi không biết người ta là cái gì hết mà quay lại chào em hóc gơ nha chụp hình được không em rồi facebook lưng bé kia cũng trả lời là em nít nít anh là cái gì trong khi bé không biết em là vợ của ảnh em cũng hơi bực mình chút em có biết là vợ mình khó chịu về những chuyện đó không đôi lúc cũng biết mà do cái tật của mình mình khoái cho mình vui một cái ờ à, mình kéo cho mình vui cái tự nhiên có lần nào vợ em coi như là phản ứng có có trên thật đôi lúc là kịch liệt luôn á đôi lúc đó ờ, em chỉ ờ, đứng hình im lặng đứng hình đúng rồi em dạ. xong rồi lần sau lại tiếp tục thả nữa <laughs> có cái vụ ờ, thả thính nào mà nó nó bự thật bự mà nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống vợ chồng của em dạ có thì lúc đó ảnh thì thả cái bạn không nhóm của em nói chung là em xem bé đó là bạn bè bình thường thôi ảnh thì ờ, thả thính bé đó thả thính xong anh còn nói với em nữa anh cứu bé đó được không em nói là bạn của em anh làm sao thì làm chừng tuần hai ngày nhắn tin nhau hoài luôn cứ một mười một giờ mười hai giờ đó là nhắn tin cứ cười khúc khích khúc khích hoài à ừ. em nói bạn bè nhắn tin gì tới mười một mười hai giờ đêm cái một tuần sau ổng làm đi công tác ở campuchia em thấy lo rồi cái em lấy điện thoại của ổng liên kết với máy tính của em á, qua đường link á là zalo của ổng á là nhắn tin cho bé đó em đọc hết sáng sớm mới 6 giờ bước ra khỏi nhà lỏng nhắn tin cho bé đó rồi chụp hình tự sướng nữa anh đang uống cà phê một mình em đó tối đó hai nhắn tin tới 12 giờ đêm em đọc hết luôn lúc em khóc quá trời luôn có khoảng một giờ sáng em nhắn tin cho ảnh anh nói anh tính sao em thấy đọc tin nhắn của anh hết rồi đó em chụp hình màn hình là em gửi cho anh coi á anh cứng hỏi không nói gì về em hết ừ. nói thời điểm đó là em cũng bị thất vọng tại vì cái chuyện tình cảm không biết đâu mà anh xem trọng cái chuyện đó quá <laughs> lúc đó em bị nghỉ việc thất nghiệp ở nhà em bị ờ, áp lực á ừ. giống như mình không có việc làm ở nhà chồng lại thả thính ở ngoài nữa thành ra nhiều khi em suy nghĩ là chắc chồng em chán ghét em sao em cũng không biết lúc đó em thời gian đó là sụp đổ nhiều nhất cái gì lúc đó em có nói với chồng em tất cả đó, suy nghĩ này em, không em có chia sẻ nhiều em có nói nhiều chứ em cũng khóc nhiều nữa ừ. nhưng mà có lẽ là anh hiểu những điều em nói rồi anh tạm ngưng nó rồi nhưng mà cái, chuyện đó anh cũng không bỏ qua được nhưng nó chỉ bớt thôi chứ nó không nó vẫn tiếp nó vẫn tiếp tục như vậy thì cái chuyện đó là lớn nhất từ đó giờ rồi em cảm giác là em sẽ chịu đựng được cái này trong bao lâu đó. chắc em không chịu đựng nổi tại vì thật sự là cái nào cũng như là một người mình có một cái mức giới hạn nào đó ừ. mà khi mà mình vượt quá em sẽ bùng phát lên ừ. sự là em cũng muốn nhà chương trình giúp đỡ cho em với ảnh thật sự là em cũng nói hết lời rồi em có hiểu được cái điều mà vợ em đau khổ có chứ thì em sẽ là dần dần em khắc phục lại cho cái tật của em tại cái tật em nó bị ngấm từ xưa thì bây giờ mình phải cố gắng khắc phục từ từ giống như ảnh anh thấy em dễ dãi quá ảnh làm ảnh làm tới sao anh ơi còn một tật xấu của em muốn chia sẻ luôn là em muốn anh khắc phục thiệt, thiệt khắc phục nhiều hơn nữa là ảnh ra đường á là ảnh hay bạo lực lắm em quẹt xe với ảnh là bắt đầu ảnh xuống xe em đọc chặn đầu đánh lộn rồi đó em mệt mỏi tính cách này nhưng mà anh không đánh em chỉ đánh người ngoài thôi à. chưa bây giờ đến giờ chưa bây giờ đến giờ bạo lực người ngoài có đó là hai cái mà em em em uh... cảm thấy bất, bất lực nhất anh bất lực à, nhất bất lại lực. không thay đổi được chồng của em và cái điều mong muốn của em đối với chồng thay đổi cũng là hai cái điều đó yeah. Dạ. ồ chị hỏi em nè một lúc nào á mà em phát hiện là vợ em á cũng giống như em á thả thính với một người đàn ông nào đó thì em có hình dung được là lúc đó em sẽ như thế nào lúc đó chắc em ờ, cũng như vợ em vậy đó bực mình khó chịu đồ này nọ dạ bắt đầu phải tìm ra nguyên nhân phải làm sao có khóc đó. không em thì ít khi nào mà ấy lắm mà khóc khóc toàn là trốn mình không à chứ không cho người ta biết thì vợ em cũng vậy mà vợ em cũng giấu cảm xúc của cổ mà cổ đâu có cho em thấy là cổ khóc đâu đúng không đôi đôi lúc cổ khóc la em sùm trước mặt em chửi em luôn ờ rồi á có khi nào em nghĩ tới là ừ, một lúc nào đó em sẽ mất vợ em không có bao giờ em nghĩ tới điều đó không có chứ chị tại vì trên đời đâu mình đâu đoán trước trước ừ, chuyện gì đâu khi mình mới ngồi đây ngày mai không thấy mình đâu rồi chị hiểu rồi đó thì em đang cố gắng cải thiện lại cái cách ờ, ứng xử của em với vợ này nọ thì em đang học từ từ nè chị đang học từng ngày luôn á ừ, mà có điều muốn chia sẻ là anh phải thính với người ngoài được chứ em không thể thính với không giờ từ lúc quen cho tới giờ là chưa giờ thể thính em bao giờ hết á chưa giờ nói lời ngọt ngào này với em thiệt luôn á em không hiểu lý do tại sao nữa bây giờ hỏi thêm câu nữa nè ví dụ như bây giờ em thả thính với một người nữa rồi em phải có cái sự chọn lựa mà ở đây không ai ép em hết chọn lựa dạ. bằng trái tim dạ em nghĩ là em sẽ chọn vợ em hay là chọn cái cô đó em sẽ chọn vợ tại vì vợ là cực kỳ tâm lý từ lúc mà hai đứa mà quen nhau tới lúc mà tới bây giờ luôn cũng được là 5 năm tại vì em biết sao có những cái tính cách á nó nó gọi là một cái bản năng mà nó thành như là hạ ý thức á em hiểu không tức là nhiều khi người ta không muốn đâu nhưng mà nó gần như nó là nó là một cái phản ứng mà hạ ý thức luôn dạ em hiểu em hiểu cảm giác đó đúng không đúng không em em thấy ông xã em hay hay bị gì ngoài có. đúng không thì thành ra là nhiều khi chồng em không muốn đúng. nhưng mà nó nó bị như vậy đó rồi ừ. sau khi mà mình làm rồi mình mới thấy ủa sao tại sao mình lại như vậy tại sao mình lại như thế đúng rồi, cái đó nó là bệnh á dạ. thì cái việc của em á là dạ. cái việc gì phải là chận từ lúc đầu mình phải xác định rõ ràng chồng mình nếu cái việc mà anh hoa bay bướm ở ngoài cái thả thính nó là thật mình mới sợ còn cái này á nó không phải là thật cái đó là ảo em hiểu không dạ. thì em phải bộc lộ tất cả những cái cảm xúc của em cho chồng em biết em không đồng ý như vậy em phải chặt từ từ em không có chịu đựng cái đó đó mà em phải là người sát cánh bên chồng em hỗ trợ cho chồng em để từ từ bỏ cái đó đi em, em hiểu ý chị không hiểu đó cho nên tại sao chị mới hỏi hoài là nếu cho em lựa chọn thì em sẽ lựa chọn ai cuối cuối cùng vẫn đáp số vẫn là em thì thì bây giờ sau đây là chị nghĩ như vậy nè em phải sát cánh bên chồng em để từ từ dẹp bớt dẹp bớt dẹp bớt tất cả những cái đó đi hai em hả em dạ. nếu mà vợ em hỗ trợ thì dạ. em cũng nên bỏ Chắc từ từ em đi phải, em bỏ phải đi tập ha cho nó hết ừ, tập, tập đi và thậm chí nếu mà được hứa với vợ một lời gì hứa để vợ an tâm để mà còn sát cánh với em nữa chữa cái bệnh này <laughs> đúng rồi hứa với chương trình nghĩ là hứa chương trình hứa với mọi người đi không có trốn được em cũng tập nói những lời hoa mỹ với vợ em đi sau chương trình này thì uh, em sẽ là chú ý đến cảm xúc của vợ hơn uh, để ý nhiều hơn vợ muốn gì và cần gì và sửa lại cái tật xấu của em thì uh, hai vợ chồng thì sẽ chắc ở tới chết <laughs> đúng là thật lòng đúng không đúng không chắc là sẽ ở tới chết ví dụ như hoa mỹ là sẽ ở với nhau đến ngày răng long đầu bạc sẽ đến à. ngày cuối đời sẽ ở với nhau tới chết đó con này <laughs> rất thật luôn anh hy vọng rằng là lời hứa của em sẽ thực hiện được và và hai vợ chồng sẽ cùng đi đến nhau đến trọn đời trọn kiếp dạ, nghe đó hoa mỹ đó cái này à. là bạn đó hai trong một ba bốn trong một sẽ đó. có một thiên thần xinh đẹp kháu khỉnh sẽ xuất hiện trong gia đình dạ, đó về làm gì đi tụi tôi không có dòm đâu hùng mới đi đó dạ. làm gì đi cho vợ sung sướng hạnh phúc hùng. rồi không em đi đó đó, đó. rồi rồi xin chào hai em